chỉ tao chỉ u có muốn nhỏ lo là lo cả thơ cái chi lu lu có yêu anh đó cả chỉ nhỏ khó cũng sẽ lưu cả chi lu lu tua có yêu cả chi nhỏ khó của nhà nụ bù thâu có cho chơi nhỏ luôn xin chỉ tàu có lỡ lô ca si chưa thó có lúa lúa có mù y xì có nhỏ luôn si sư chế rồi